Thank you. thị thị trấn bỏ cải đêm nay bọn kè đã thiếu những tiếng cười từng đôi tình trong quấn quýt bên nhau còn bàn tay này đã thiếu người từng là hình bóng không thể tách rời nếu một trong hai phải lỡ hẹn từng tự với anh ngắm nhìn dòng sông phải yêu mình anh dù sang hẹn bao nhiêu khó khăn cũng sẽ vượt qua chỉ cần bàn tay thì còn nắm để rồi sau đó cũng dần phục ra mọi thứ trước mắt như mở mờ câm rồi lại hứa quên thì lại quên lại nói thoáng qua dưới gốc cây xanh chạy toan đồn em nọ rồi cười nhường đồn anh trước làm anh suy nghĩ đi nhiều hơn đây đậu là yêu nhưng người ta nói tiếng xét lần đầu khi gặp mặt sợ anh mới tin đó là sự thật tình yêu lần đầu luôn đẹp nhất như lời anh nói em đến với anh sau lưng còn có mối tình cũ anh chẳng bận tâm họ là một ai nhắm mắt buông xuôi như gã một vậy hà cơ gì em còn ngại ngùng không cùng anh đi mà bước tiếp bao lần nhận pha chấp nhận mà luôn cả quá khứ không yên lệ Em nói anh nghe đi Tại sao em lại ra đi muốn từ bỏ Anh đã chấp nhận mọi thứ kể cả những điều với anh từng rất khó Họ nói điều gì khiến em đau lòng Khiến em phải chịu sự tổn thương Em nói anh nghe đi Chẳng gì về em khiến anh đi phải buồn Em nói anh nghe đi Tại sao em lại ra đi muốn từ bỏ Anh đã chấp nhận mọi thứ kể cả những điều với anh từng rất khó Họ nói điều gì khiến em phải chịu sự tổn thương Em nói anh nghe đi, sẵn gì vì em khiến anh đi phải Giờ nói với anh là gì để anh cảm thấy điều đó là quan trọng Ngay người mình yêu cũng không giữ được thì chẳng còn gì mà quan trọng Giờ đó với anh mọi thứ trước mắt giống như lời nhạc đầy bạc bẽo Có viết bao nhiêu cũng một chủ đề vì tình yêu buồn luôn đeo ghép có yêu đến mấy cũng tại quá cứ làm vợ hạnh phúc rồi không thành có thương đến mấy cũng vì mặc cảm bản thân rồi đành phải cố tránh có đúng không em như lời anh nói thấy em bày tỏ cái trong lòng tại sao em không sống cho chính mình mà chỉ sống hết ở bên trong là người con gái ấy mà chẳng có lỗi lầm một mình không nói ra người ta yêu em chỉ vì điều đó còn đó với anh không là gì cả anh không vị tha anh cũng đã buồn bao đêm lặng thầm ngồi suy nghĩ sợ yêu tính cách thế thể xác có người ấy Em mà em có hiểu được thì hãy buông bỏ quá khứ quay về đây Bờ kè bỏ cài anh vẫn lặng đi một mình giữa phố tấp nập này Để mong một ngày có thể trở lại đôi bàn tay ấy siết chặt cái con trai họ nói điều gì với anh không quan trọng em có hiểu không để lôi về ấy Em nói anh nghe đi tại sao em lại ra đi muốn từ bỏ Anh đã chấp nhận mọi thứ kể cả những điều với anh từng rất khó họ nói điều gì khiến em đau lòng khiến em phải chịu sự tổn thương Em nói anh nghe đi thì về ý kiến anh đi phải buồn Em nói anh nghe đi Tại sao em lại ra đi muốn từ bỏ Anh đã chấp nhận mọi thứ kể cả những điều với anh từng rất khó Họ nói điều gì khiến em đau lòng Khiến em phải chịu sự tổn thương Em nói anh nghe đi Chẳng vì về em khiến anh đi phải 心茫茫，夜的寂静，天的狂。